xuân vâng, mừng xuân thắm tươi trắng đỏ vàng hoa lơ khắp nơi bằng hơi hương sắc xinh the màu qua đào tàn tươi mùi ly kém chi đó có mai đây cúc lượm bông gió phất phơ đưa hồn lai đồng cành lêu buồn mình tha thương lan hái đường cùng lai đua xinh bầy ông chen với bướm rộn ràng lương cành nhớ nhớ khắp trên muôn hoa én nước bài đùa liền khắp nơi đàn chim hót trên cành liễu lo đàn nhạc quan đưa hơi thầm cầm công lý xê công xê sang sự xanh da trời một màu nước biếc một màu xanh tươi đầy ve yeah, tình danh